lấy Đây các bạn nhìn anh Yến, anh Yến ờ, ngẩng mặt lên ờ, chào các bạn ấy, xem ờ, khuôn mặt đẹp trai của anh để chị em ngắm nhìn một tí. Cho nó ngoặt tí nha, mình cho bạn ấy trừ tí nha, Yến đang bận nhá. Yến <laughs> ờ, năm nay 27 tuổi, cao 1m76, nặng 63 ờ, kg. Là người đàn ông độc thân. Nhưng mà rất nhiều em theo nhưng mà anh anh chưa quyết em nào cả. Anh thôi ờ, anh à? chị Thúy An à, nướng dương mềm ngan luộc đây đầu bếp ờ, Xuân Yến đang băm cổ cánh chân ngan nướng với riêng mềm ngao hiến ngao hiến ờ, không phải Xuân Yến à ngày trước ngao hiến ờ, thực tập ở bên Thái Lan hay sao nhỉ ngao hiến 1933 <laughs> Ngày trước về thực tập bên Thái Lan không? Gặp uh, Phun Cô Kẹt còn gì nữa? Canada. À, Canada. <laughs> anh Ngô Hiến uh, ờ, thực tập ở bên Canada về anh đã băm cái cánh của con ngan <coughs> miếng riêng mè này thơm lắm đấy nhỉ ừ. ngon bao nhiêu phút nữa có cái mạng băm chặt bây giờ thơm của cánh ngà riêng mẹ có xả không còn đấy có xả có xả riêng mẹ xả đây là ngăn luộc lòng xào với tôm khế măng xào à. <laughs> hôm nay nhà mình có việc cho nên là làm mâm cỗ để anh em đến giúp và ăn cơm trưa mấy mâm này à ừ, chủ nhật <laughs> sáu mâm sáu mâm cơm anh em hội ngộ rất là đông người đây cùng vườn người này có ông có bà rất là đông bà chủ đây đây các bà đang ngồi trong kia Đây là cái lò nướng thịt Người này nướng ờ, một cơ số thịt nướng vào trong lò này Nó nhám nó ngồi không giá các bạn còn gì đấy nhỉ thịt nướng à, à thịt lợn à thịt quay à, thịt quay thịt lợn quay vàng Nhá mà loanh quanh đi quanh anh để dán vào, vào mông nhá Không trồn này mà được thế nào? Vâng còn gốc thịt ờ, lợn nướng nữa các bạn ờ, đang xem video ẩm thực thì món ăn hôm nay món thập ờ, cẩm ngan ngan nướng ngan luộc thịt lợn nướng <coughs> món ăn này chỉ có khu vực tây bắc mới thực hiện được thôi đây đầu bếp Xuân Yến đặc sản Tây Bắc Hòa Bình mầm lá chuối đúng bản sắc dân tộc Tây Bắc dạ, đang à, quay phim à? quay chim quay chim bài dài dân tộc khu vực Tây Bắc không biết không hiểu cái gì không hiểu gì cả cứ hỏi này mong <laughs> các bạn thông cảm các bạn thông cảm cho mấy bà mấy bà là bây giờ đang ờ, lên ờ, công nghệ 1 1.1 ờ, thôi chưa lên 4.0 được <laughs> các bạn thông cảm ờ, cái đấy góp với cái gì ờ, chú Yến nhỉ đi quay này quay mắm hành tỏi và hạt rồi hạt rồi ừ. quan trọng nhất là cái hạt rồi này Vâng rồi gia vị không thể thiếu được ở trong món ờ, thịt nướng thịt quay của đồng bào dân tộc Tây Bắc. <coughs> Cần dao rất điệu nghệ thái từng miếng thịt. Này nghe đó cuối này quay này. <laughs> anh có giọng à, điệu cười rất là hay quyến rũ nhiều người chị em phụ nữ xem video này nghe điệu cười của anh quyến rũ muốn ăn anh luôn những thịt ngon của anh ăn anh luôn nếu mà yêu anh à, ngao yến thì các bạn xem video nếu mà ai thích anh ngao yến thì liên hệ mình nha suốt ngày được ăn một món ăn ngon đây các bạn nhìn anh Hiến, anh Hiến ờ, ngẩng mặt lên ờ, chào các bạn ấy, xem ờ, khuôn mặt đẹp trai của anh để chị em ngắm nhìn một tí. Cho ngoặt tí nha, mình cho bạn trường tí nha, Hiến đang bận nhá. Hiến năm nay 27 tuổi, cao 1m76, nặng 63kg, là người đàn ông độc thân nhưng mà rất nhiều em theo nhưng mà anh anh chưa quyết em nào cả anh. cái này lấy cái máy xin rồi đầu mạnh quả cái gì khế này này cái đầu khế này này đầu khế không